بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا جم لم نيتي tệ bài đoạn قال مصنف رحمه الله تعالى باب المضارع نواسب المضارع chừng تلاون làm tei meraja ataupun tei ulang đầm demlek terus-terus nana uh, sebab genggau ni kam kau nyu wan nawasib kisman nawasib nam tatwa kismun jansib binafsihi khasa kisim nyu nasab fian motore hanggup nyu eng jau ka an lan izan kai te kan pa te pa plo ye wa kismun yansib bi an mutmarah ba tahu khasa kisim ka nyu nasab hang an mutmarah yani an muqaddarah hatai nyu fal awal kisim kong nyu En nasafi'an motore ngup nyu en eh, fal awal arba'ah mana kisim kong nyu nyu En motore mudore ngup nyu en pa ahaduha an oke okay? ahaduha an uh, ahaduha an tiba turuh turuh men tisa an ditua lan nih ditua lan ditua ditua lan thì cao cái lọc gión ao tặc tì rần chừng tì pa nhu y dần à, tì pa này dạ, tì pa tì pa này y dần à, chừng y dần cho nó sắp phải em một tờ đấy gộp em hồng hồng cao sa đặt chừng nia con là cái xem ao quần lý nhu na sắp phải em một tờ đấy hồng gộp em pa huruf an lan y dần cày nên cái xem tì sa rồi giờ ním lắm ní tì pa đoạn nào cái xem tì tua này vất xa này wasani wasani wahwa ma yansibul mutore bi itmar an ba'dahu wahwa kisman ma yutmar an ba'dahu jawazan wa ma yutmar an ba'dahu wujuban kisim ti te khana na wasib mutore ta tua kisim tisa nyu nasab ngup nyu eng nyu pa huruf an lan izan kai lona kisim ti tua ni nyu nasab fi an mutore bi itmar an itmar bi takdir nana itmar bi takdir an ba tahu hakisim di tuanya una sampai an motore hong itmar ataupun hong takdir an hatai menyu wa hong kisman kisim kong yuna sampai an motore hong hong itmar an him ta tua tisa ma yut mat an ba tahu jawazan tisa kisim tisa ni yuna sampai motore hong takdir an jawazan seka to ya kan khan tan ti tua kisem kong nyu na à, sap fe en motor re ít mật an hay tai mi wuju pan ma na nyu lại ma jut mật an ba thu cha wa zan ne tu ek pat dong an ka hu tau an ka hu ya na kisem ti sa cha wa zan o ta ha cha lai walau zahara o ta ha walau zahara jaga walau zahara walau zaharat walau zaharat an fil kalam là trà già là trà già ô tho thì gạ lại à ờ, ajtahidu ajtahidu li ăn trà nì li ăn trà cao không phải li ăn trà cao không phải ôn to cần chừng pi ni bị ăn tắc tiệt ăn jawabannya nih. Mana terkait ajtahidu ajtahidu li an an anjah mumtah li an li an anjah uh, maknanya takdir an bu jawazan anjaha ni ni anjaha okay walau zaharat an fil kalam la jaza tekan kan la le ajtahidu li an kau, ajtahidu li an anjaha gahu ni jawazan nó kan dong an kau kan itmar an kau, mà nó kan dong an kau kan tau an kau niyamaksulla ma yutmaru an ba'dahu jawazan ok thì thua ma ma yut mật ăn và thu ờ, vu chu bàn vu chu bàn yep tàu ăn bằng gì à, vu chu bàn nhập tàu ăn bằng gì ô ta ha Allah là ờ, wa ma ka nallah wa ma ka nallah ờ, wa ma wa ma ka nallah và ma kana Allahu li yu'azzibahum li yu'azzibahum li li yu'azzibahum này nè và hồng phe một tổ rẹ này vì ní thầy hữu ek đông ăn chừng ồ giờ là gai một con ăn thầy hữu ek lại li ăn yu'azzibahum như này chừng ồ à niệm á hộp đông ăn chừng ồ này thầy wa ma kana Allahu li yu'azzibahum Mananya fi'il mudhari mansub bi an mutmarah wujuban. Ini nih. POE dong an dâu pinio nih. Hasil ka akan khan otak gak akan khan ya. Atau mau lại ma kuntu ma kuntu li an nih li an li azhabaha li azhaba ilal ila makanis syar. Kau tihu nào biết Fi'il ini li azhaba, li azhaba. Bọc tỏ rẹ cái. Mansub bi an bujuban Thế hữu ác lại ma con tu li an an azhaba. Li an azhaba. Ek dong an pi ni chừng ô. Ni ni. An chừng ô. na cái do lại như tôi ở tại mừng làm. Chú hụt ở xích ca rìa cần khá nữa. Ni an tôi tùy cần khan lại. Cái xem thì xa mà dụt mất ăn bà tôi hụt trả hòa dần. Mà nó khen dong ăn cả hú. Khen tạo ăn cả hú. tu li an jahakahu ajtahidu li an an jahakahu kisim titua wa ma yutmat an ba'dahu wujuban mang ya wa ma kana Allahu li yu'adzibahum theo ek dong an pini jeung o yo nan ga misal senang pang jeung nan ga ma kuntu li azhaba ila makanis syar oke okay. ila makanis syar pini uh, ờ, fi'il mudhari ờ, uh, wujuh mansub bi an wujuban mang ya ho ek dong an jeung o jeung cibah ya nah pini Fal awal, ah, fal awal, khamsah. Nih, al awal. Ini kismun awal ini. Al awal. mana al awal lagi ma yutmat an ba'dahu jawazannya nih. Ma yutmat an ba'dahu trở về dần cái xem thì thập thì xa ma giúp mật ăn bạ ta hù trở về dần wahia à, à, à khamsa khamsa wahia khamsa là mừ kia nó thì giờ bằng xa bằng xa wahia khamsa thì xa hả kỳ làm cây làm cây này làm tạ ly ly à thì xa làm cái như làm tạ li li à mà này như lại làm tạ li li à làm tạ li li à. à làm tạ li li à làm làm cái nhất làm tạ à. li li à kir li anja ganinan okay misalnya như là cái uza kir cho nên là vô uzakir uzakiru li anja ni li an li anja ha làm đấy làm tạ li li ya như này li an jaha mana ni ma yut mat an pa tu jawa zen khen đâu an ka ho thế khen la uzakir li an an jaha ka ho tôi ăn lại yên yêu li ăn ăn chờ hà có hậu đồng ăn có hậu kịch tập ăn có hậu thì sẽ làm uh, tạ li li à Yêu ca Allah firman là ờ, wa umitna lima li rabbil alamin. Nih. Wa umitna لنسلم لنسلم لرب العالمين Học tí này này Linus Lima này Làm đi, làm đi, làm đi Li, làm, tạ li li hay này Và ma, và umitna Linus Lima Phi en một tòa đấy Làm đi, làm tạ li li nujlima li fi'lun mudhari mansub bi an mansub an jawazan nah mansub an jawazan ba'da lam ta'liliyah i'rab eh, lainan ya là cái lam ta'liliyah là nujlimani eh, rồi là fi'lun mudhari ah, à, fi'lun mudhari ah, à, mansub bi an mutmarah một marah jawazan jawazan ha jawazan ba'dalam ta'liliyah Nah, ini nanti ya à, Arab yang nanti. Chừng cái asa Arab như giao cạo này vậy đó. À, chừng pin này là cái gai mà con ăn từ ép đông ăn chừng và omit na li an nuslima li an nuslima chừng ép á li an như này dong an ini jelek li an li à, li ăn ini li ăn à, ờ, li ăn như đi chừng như là game của ăn thì em ăn an này chừng harus à. Ờ. chừng chờ hoài cái dong nó không tập vào thì bài hết này nè à, ok ở ờ, đây ập lo thì sa lan tạ à, cây lan tạ lý tí tua vào wal vào wal pha wa summa wa au al-atifat ala ismin khalisin ay laysa fi ta'wilil fi'il nahwu qawlihi wa lubsu aba'atin wa taqarra'aini thì tua ni vào thì clau ni phá thì pa summa thì lầm mơ ảo công pa horo ni vào pha summa au ni atif atifat như atahna thì ngọ isim khalis cái isim khalis chứng từ cái bằng xa bằng tisa làm ta'liliyah ataupun làm kaya tua wow al wow atifah al atifah thế và mang sa sa atifah na tengok ke tengok isim khalis hakik isim khalis ai laysa fi ta'wilil fi'l chứng Yeah tôi Tuya isim ni ta tua, tapang ni isim ka, an isim ni ta tua. Tisa uh, isim mustaq. Isim mustaq na jaw kaki, jaw cái isim ke, isim fa'il, isim maf'ul, ờ, wal maf'ul, sifah musabbaha, sigoh mubalaghah như này. Còn chỗ này đi, tạo viên fa'il. bắt từ lại, từ lào từ lại, cái uh, uh, đẹp, mà Maknanya tak wilfa'nya jelek yatrib jeng. Daribun Zaidan jelek yatrib Zaidan jeng. Jelek hadha atau jelek hadha hadha daribun Zaidan. Maknanya isim fi'il kong lek mustaq nih. Jelek hadha yatribu Zaidan jeng. Được đấy, nó là isim mustaq nghĩa có nghĩa là uh, isim khali ni nyu ni laisa fi ta'wil fi'il nyu ni ta'wil fi'il chứ không cho nên isim khali chứ này ha isim isim uh, ờ, cái isim khali ha ni isim yêu cái isim khali chứ này cái do lại nhu ta'wil fi'il chứ nè ni nè chứng isim khali ni mà laisa fi ta'wil fi'il isim tí tua chỉ cả hồ sa mình tí tua ni yêu isim jamid ni ni isim jamid ni ni Nia maknane safi tak wilir fel. Isim jamit iya yo bun. sedep. Utaha le darbun. Darbun. Kayak eh, darbu zaidin. Darbu zaidin ini. Darbu nih Nil teh eh tak wenyu na cing mai cing fel cing oh teh le iya zaitan pini cing on oh, ini pini ini. Nah, mana sebab master isim jamit. Hu ta'wilna fel cing oh. dan ini nia kau maksudnya lah uh, isim khalis nih isim khalis maksudnya isim jamit ya nih isim jamet hake masdar ya nih nah uh, isim khalis hake isim jamet hake isim jamit kan masdar nên senang pang bọn ấy như ta đây như như, như tafsir này ai lấy sa phi tạ vi lên phe ô tạ vi phe chừng không nó chừng isim isim khalis nan ya isim jamit isim jamet nan ya masdar à. អាលមិស្ទ័រឆ្នាំប៉ាំងអតើវាជាងអស់ឧទាហរណ៍វ៉ាលុបស៊ូអាបាអាទិនវ៉ាតករអៃនីមីសានវ៉ាវអាតអាទីហ្វាអាឡាអ៊ីស៊ីមខាលីសនេះយ៉ាណាវ៉ាឡៃវ៉ាលុបស៊ូអាបាអាទិននេះវ៉ាលុបស៊ូវ៉ាលុបស៊ូនេះចូលវ៉ាលុបស៊ូអាបាអាទិនអាបាអាទិនវ៉ា taqarra wa taqarra aini nih uh, ini uh, wa taqarra aini ini kong lek atifa atifah nih nih wow nih wow atifah Tem nggih nih nih takarru nih takarra nih nih takarra nih nih jelek fi'il mudhari mansub bi mutmarah jawazan Ba'tawau atifah ala isim khalis Dia negak Negak tak ada Arabnya pasal nang pang Lem lem tak pun Bisa hit nana Negak ada Takarra ni Arabnya lah Takarra ah, Fe'lun mutore Fe'lun mutore Mensub Bi'an Bi'an Mutmarah Okey Jawazan jawazan pak tawau al-atifah pak tawau al-atifah an atifah ala ismin khalis boh ismin khalis tak ni ha, ismin khalis wahwa ni wahwa ni hakik ni lubsu ni ni lubsu ni master ok ni lubsu ni cau ni chú ao nè và lúc su aba atin và ta có ai ai nì mà nó như châu ao aba á ao cái mai ao chụp cái mai nữa nè ngã bị là anh ta cao lên nữa nè ừ. chừng này ok chừng ta có ra nè này phải em một tổ đấy bố bố bố mình súp với nè này mình súp nè này đấy bé bố hết phải em một tổ đấy mình súp vì ăn một mà rọ cho hoa dần bạn ta vào al atifah ni vào ni vào atifah ala ism Khalis, ni yêu ism college này ừ. con thì khai là master hỗ tạo welfare chỉ ngon này này con thì khai là ism Khalis này ism Jamit master đi này thế này à thế nên là trường pini này mình à, mansub bị ăn một marah jawazan pini này từ ek lại và ăn cao gầy thì đông ăn chừng và ăn ta corro తనేనా chừng thao ai rạp nữa Arab miền Nam nè thao hà xá cầm rùi gạo này ừ. nắn hậu nấy hậu kia là phải ăn một thở đấy man số bị ăn một mara trở vào dần vạ vào al atifa ala isim khalis Bahwa huwa à. <laughs> ti sa vau ti tua fa ti klau semua ti au dengan misah hasa untuk senang uh, gak misah hasa untuk senang oh ti ha la uh, uh, oh hebu ha ni oh hebu asidqa oh hebu asidqa wa niva biniva yajtahidu yajtahida dày tuần nên là pini vào như là pini al vào wal fa summa au dekat pini ni à, vào này ini Cái ngạ vào à, Cái gậy phá Sầm ma Ao Này này Misalnya hata yol hata misalnya yol piye. Oh hepu acid co, acid co ni master ja isim cái này, master cái này, Acid co master oke. Ini kong mana lah isim khalih ni. Isim khalih kan isim jamid master. Laisa fi ta'wilil fi'il tahi, prona tahi wajajtahita zaitun bao finile al vau wal fa wa summa au atifat ala isim khalif ini nih pa nih vau fa summa au nih at atifat ala isim khalif ini nih nih nih nih nih jadi pa jadi nih pa huruf nih at atas nah tengok nih nih chứng này chứng Arab lại yajtahitu ni fi'lun mudhari mansub bi an mutmarah jawazan Fa'ta vào Fa'ta fa Fa'ta thumma Fa'ta au Al-atifat ala isim khalis Asyidku Senang ya kan? Ting hasan misali Jaluk bisa Jaluk sali jaluk bisa Wa yajtahida Chừng yêu kia sulit yêu kia chừng yajtahida nih, Mansub Jalai mansub bi an mutmarah jawazan Atai mừng vào atifat ala isim khalis Ni isim khalis ni asyidku Ni isim khalis ni isim khali tên đó tên đó này senang đó này chứng ai rap senang ya ai rap khá là bằng cờ fi'l motor yajtahida fi'l mansub bi an jawazan bi an mutmarah jawazan bạn thở vào ra lại bó vào lại bạn thở vào nó ra lại bó phá bạn thở phá bó soma bạn thở soma bó thở áo bạn thở áo al atifa ala isim khalis sao sao là là là asyidku jeung asal misalnya jauh sana jauh lebih misalnya jeung ni ke jauh kau ini takaram kan ini fi'l mudhari mensubi an mutmarah jawazan ba'da waw al atifah ala isim khalis Asit asyid kau isim khalis này. vào cái hố pha cái hố sum mà cầu uhibbu sidqa wa yajtahida cái hố uhibbu asidqa fa yajtahida cái hố uhibbu asidqa summa yajtahida cái hố ويحب الصدق أو يجتهد Đến đấy à, Nó senang gak misalnya senang ừ. Gak boleh lindung nah ừ. Jeng tidur belah ya wa qawlihi laula tawaqqa'u mu'tarrin fa urdiyahu diklau nih agak fa diklau alfa alfa atifah nana alfa al atifah nahwu wa qawlihi laula nih nih laula tawaqqa'u tawak laula mutaren, muqtarrin mutarrin faurtiyahu ini nih faurtiyahu ini diyahu faur tiyahu ini nih faur tiyahu ini ya kan dia ya nih boh boh boh boh fe motore ke nih ah. boh boh isim isim ke isim kalis ataupun isim jamet master tolong nih nah muktar kan master master tabakko nih tabakka aja tabakkau tabakko nih nih nih hakik nih mas isim jamet ini master ini isim kalis ini nih isim kalis. hmm. Po fi'il mudhari tom Fa urdiyahu yahu nih nih. Urdiyahu mansub nih. jeng te Arab lah, fa nih. Fa atifah ya. jeng ar urdiyahu nih fi'il motorik mansub bi an mutmarah jawazan fa atifah ala isim khalis. Nah, Arabnya kong nih ya. Mana ini khente an ka ho che an o ka ho fa ur ti ya ho ka ho fa an ur ti ya ho ka ho ya la che khene fa an này pha an này dong an ka ho ur ti ya ho ka ho này mặc dù là dong an ka ho tập an ka ho chừng thế này nè chừng ni al awan ma yut mat an ba tau jawazan wa ya kamsa di salam kai di tua al waw al atifa di plau al fa al atifa Chừng Arab giao công hay Hasa nữa kìa Thao Hasa Arab giao công Ờ Tì pa Summa Summa Al-Atifa Và ờ. câu lihi Inni và qatli Sulaikan summa A A Kilahu Inni này inni inni và cắt lì và cắt lì inni và cắt lì Sulaikan Sulaikan summa a kilahu summa a ni a kilahu a kilahu nih nih boh isim khali boh master nih boh isim khali boh isim jamet boh master ke ha katli kata katala jak tulu katlan ni katli nih isim khali ya nih isim khali isim khali boh fe motore nih a kilahu nih jeng akilahu fi'l motore mansub bi an marah. jawazan ba'da eh, thumma al-atifah ala isim khalis <coughs> nangkor oke thao sa thao sa kali tanya sa chừng pini chỉ cái khen này lại xong mà ăn cầu pini chỉ ăn cầu khen đông ăn cầu khen tập ăn cầu cái vô lại chờ bà dần tìm Từ mớ ao ao ao ni ao atifah al atifah walamma ya Allah le walamma ya'lamillahu allazina jahatu minkum ha kan lo ao mm ao ya hasiyah litsana wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allah nih wa ma kana wa ma kana libasarin ay yukallimuhullah wa ma kana libasarin ay yukallimahullahu illa wahyan nih إلا وحيا إلا وحيا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب وراء وراء حجاب أو okay, يرسل أو يرسل رسولا نعم. Yang ini eh, Boh isim khalis tak ini Wa ma kana li basarin ayu kallimahullahu illa wahyan Boh isim khalis Boh master ke Nih nama boh master lah nih wahyan Nih nih wahyan ni master ni Isim khalis isim jamit ni Dan ni lah Boh fi'an mutorek mansub ke Ah, yud sila nih, yud sila nih, fi'il mutorek mansub ni. ba'da ke ba'da au al-atifah ala isim khali jeung i'rab sila fi'lun mudhari' mansub bi an mutmarah jawazan ba'da au al-atifah ala isim khali Thế nè ah nè ni con pa nè nè ah ah mờ chừng cái sinh thì xa này con lại ờ, mình bị mansub bi an marah ba'dahu jawazan huruf từng việc về phục kalam musannif bằng cái nó chừng này wasani wa huma yun yansibu al mutariq ba'da bi bi itmar an ba'dahu wa huwa qisman ma yutmar an ba'dahu jawazan wa ma yutmar an ba'dahu wujuban chừng việc xa isab lo ya ni fal awal khamsa ma yutmar an ba'dahu jawazan khamsa na khamsa thì tisa này làm làm thì tisa làm cay rồi chứ làm cay này làm tại lilia à. tisa chừng tì tua thì clau thì pa nhú này alpha thì tua thì clau alpha thì pa summa thì mơ ao tông pa hồ rô này ní atifat là ism con khalisนี่กองtừ gạn mời này làm cái vào atifat fa atifah thumma atifah au atifah ala isim khalis Hani cay rồi ta làm cay rồi cay rồi chứ còn à, làm cay này làm tạ lilia à, này làm đi này à, làm đi như làm làm cay đi làm tạ lilia à. mà là hà sa mà như để làm cay có hố làm tạ lilia ờ tua ngạ tua tua nó ngăn hay giao cả mà như làm cay có hố như làm tạ lilia ờ trường trở nên mình xa xâm gặp cái này ờ, và lúc và lúc su aba aten và qat và taqarra aini ini misal xâm gặp vào à, atifah nó ala ism khalis à, từ gạt loya lòng từ ngọ tập lồ nó chừng và câu lihi lâu la tawak u'u mu'tarrin fa urtiyahu misal fa à, atifah ala ism khalis ni misal Summa atifah ala isim khalis. Hmm. Misal diklau wa kaulihi ta'ala au yud sila rasulah Misal au atifah ala isim khalis. Nah, tingkisim tisa majud an ba'dahu jawazan. Wahia khamsah. Loh ya nah. Demag. ini kisim sani kisim sani ini sani wahu ma tutmar an ma tutmar an tutmar na tukaddar na na tutmar tukaddar ma tutmar an ba'dahu wujuban Bak tahu ini wujuban. Kan ini jawazan ya. Ini wujuban. Bak tahu wujuban. sita Enam. sita. Oke, okay, sittah. Disakai al-jarrah kama takotan. Disakai al-jarrah kama taqattam hau to hay ya kai chirro to lam ti la to la to to to la samnan to to plo plo kai chirro thì hay ya kai ta tiệt, tiệt, takdir tiệt làm, không tiệt làm mà chỉ to la samnan hang tu to la samnan plo plo ok ờ tuột to tuột là sâm lan นี่มันในโต๊ะรอตัวเท่าตัวโต๊ะตัวลูกสมนั้นตัวโต๊ะกล่าวปลอกบอกเลยเอ่อวัสานี่วัสาลิสบอกเลยไก่อัลมัสตาริยะวะฮิยันมัสปูก็ปิลาม có nghĩa là tạ lý lý là lọc dần thì lại bây giờ nè lọc dần ao tạ tì rần lọc dần anh ta hết lý cây ăn chả bảo cái tạ cho thầy một cái lọc dọn tập tiện làm mà thầy mình nhớ nên làm lọc dọn mọi người ajtahitu ni ta flohen ajtahitu li cái an jaha tính làm này này hasa cái tập ta takdir ajtahitu cái an jaha tính này là ajtahitu cái vậy nên li cái Boh bikani nyala boh nan wasalis al maskai al mastariyah wa hiya masfuqah bilam lafzan tisa titwa au takdiran tên nè à ah, takdiran bini takdir làm itu kai anja ni takdir làm bini likai anja thì hà sa cả này hô tắc tiệt làm ó hô tắc tiệt cay ok hô làm lóc dân oh, sput làm ó với hô tắc tiệt ok misalnya công thì gạ itu, ajtahidu ajtahidu kai cái anh jaha Cái anh jaha Bini kong tekan biaya ni kai Maknanya An jaha ni mansub hengkai Fi'lu mutore mansub bi an mutmarah wujuban Kayo kai ni kai jerah ni Kai jerah teman huruf jer teman tengok fi'lu mutore apa jin Wah tekan telau huruf jer teman tengok fi'lu jin chừng ni này Jengkai ni disanyu làm tâm mơ lao dần mơ yên tổ thì sắp ha tổ tổ tổ là xâm lan đi thì tổ tắc thì gần này ha lê hàm thì thì cloud này hô tắc tiền lao dần ô hô tắc tiền làm cái, sput làm ô sput tắc tiền làm ô tắc tiền pini này nhà Arab là anh jahan ajtahitu kai anh jahan ấy فعل فعل an mut بأن مضمرة وجوبا ta كي អលជរ៉ោះណានេះនេះរបស់នេះកៃអលជរ៉ោះកាមាតកតតាមលោះយតទីសផាទីឡាតួតោតួលសំណានតួតោក្លាប់លោះតែនេះណាហាងទាំងរជុណានជឹងនេះលងមីសានបញ្ញាច្បាស់ថែមកមិនជឹងមីសាទីនេះពីនេះមីសាទៅនេះនេះពីនេះនេះទៅនេះពីនេះកងតែខាននេះនេះទីក្លោនេះនេះកៃអលជរ៉ោះនេះពីនេះមកមកនេះនេះមីសានេះ ni rồi, an jarrah misal mọi mo nyu yana ho tak ti lam o ho lam o ho sput lam o ho tak ti lam o gai Tiếng Arab như thế an jaha fi'l mudari mansub bi an mutmara wujuban. Rõ chưa nào? Từng misal gặp ini hasa-hasa cái kau ấy. À, Nahwu astah itu kai anjaha anjaha bisa dituah lamun juhud lamu al juhud juhud ni nafi nah pak deset chủ làm chủ hút chủ hôn ấy thằng bạn thì sẽ làm chủ hôn ấy bạn làm chủ hôn ấy làm chủ hôn ấy và ờ, ờ, mà tan al a chủ miên lên nền tảng đây làm chủ hôn ấy à, cái mặc xuân làm chủ hút on bạc tạo á làm chủ hôn là cái làm làm và cái á bạn ta à là bạn ta bạn làm và waqi'ah waqi'ah pak ta ke pak ta ma kana lam yakun dạ senang pan pak ta câu câu ní ni phi pak ta câu ní kau ni mamfi jin ni ataupun makna kau hakik kau kau nu mamfi ni mà uh, makna jola ma làm gia yakun ni ma ma ca na lo na không lắm gia cùng lắm nó gạ mà lắm gia cùng này senang pang này làm chú hụt nó nè làm con như tòa tài măng câu mầm phi hay cái câu mầm phi này ca na này câu này ma này mầm phi này gia cùng này câu này làm này mầm phi này chỉ nghĩ lệ câu nu mâm phi có hốt giờ lại họ yêu nên gần thảo pan thảo pan ngô câu nu mâm phi đi mà cana làm giờ con này hấp gây hấp gây làm như to thầy mưng không mà cana không làm giờ con này làm nó gì làm chủ hút chứ làm cầm lại à, bạn xe chứ chừng thì tua làm chủ hút phải ăn to tay phải ăn to tay mưng làm chủ hút phải một to đấy giờ vật chết mình sụp bị ăn một mỏ ra vũ trụ bản địa mới sao và ma kana Allahu liyu'adzibahum okay? này này bỏ ma ca na kìa misal wama ka nallah li yu'azzibahum li yu'azzibahum này bà này li yu'azzibahum bỏ bỏ ma ca na này ma ca na này bỏ làm chú hút kìa li azibahum này này làm này là làm chú hút thì làm bột chăng bột na phi cái Allah tí hôm ngạ ra thì phong nhiều bột na phi cái à bạn sẽ và mà cả non lâu thì yuazibahum chừng yuazibahum ní làm cái gì làm làm Arab để làm làm chủ hồn lo nào cái nào yuazibahum yuazibahum فعل مضارع كده آه مضارع منصوب bi an marah, mutmarah ini marah, muqaddarah wujuban ini wujuban pak dalam al juhud ini al juhud Tanya nè, tiếng Arab như này Chừng pì đi Hâu ép đông ăn thì ngồi Thì hâu ép lại ma ca non là hồn lý ăn yu ai gì bảo hồng tiếng ngô chạy lại đông ăn lại li ăn vì ni chỉnh ngô này bây giờ vũ chụp ít mất ăn nè giờ năn cái pin ấy bắt thêm bia này li cái ăn chỉnh ngô này trông nè thì tuổi thì cloud hatta wa hatta engkanan fa'lu ba'daha mustaqbilan wa hatta in kana fi'lu ba'da hani ba'da hani ba'da hatta hana hatta mustaqbalan fi'il doa atai hatta ku fi'ilnya bagaimana mustaqbal hatta yarji'a ilaina Musa ni hatta yarji'an Nah, oh, jeng hatta này hatta yarji'a ilayna Musa hatta yarji'a này yarji'a ilayna Musa này này bo hatta phải một tờ rẹ này em đọc thì sao vậy phải luật yarji'a này phải lên một tờ wujuban ba'da hatta hmm ba'da hatta ada nanti ah yarji'u hayarji'a fi'lun mutarek mansub bi an mutmarah wujuban ba'da hatta hatta yarji'a jeung hatta ni mana mustaq yarji'a ni mustaqbalnya nah panyu wa au bimana ila au bimana illa au này ទីប៉ានេះអោអោប្លោះណោពីម៉ាណា bimana ila au bimana ila oh ô thôi lại ajtahid au anja tôi lang thì bơi nên gọi dưới đây tập bạn này này đi au anja lang lại bơi au anja cặp quân phải à tao con cầu cảm hả là à tao xí ngon vậy, ra như vậy gặp gì chứ này anh ta hết ao ăn chưa okay. à anh à, à, ta hết ila ăn ăn chưa à bao cái cả không phải biết đấy cảm bao nhiêu chứng bông gạ đấy ao đấy thao lại ao vì mà là ila ấy này nói thì gặp mình sao vì đi đi gặp mình sao này và vì đi gặp mình sao cái à để gặp mình sao nó sẽ năng tăng nó à na gu ajtahidu ajtahidu au an au anjaha au anjaha kakampai takdirnya lah Oke, takdirnya lah ajtahidu ila ajtahidu ila an anjaha thế nang poh ni la le au ni bị ila an bị mình ila an. lang atau sih oh. phải lang atau thì bớt pang. Hmm, nang fai tai ba ni. Poh cái ka kaulihi. la astashilan nasaba au utrikal muna famang qatat al amalu illa lisabiri. Baik diseam ni. Kau akan peng ngạ phụ hina phụ kadak dan phụ hina huanan au utrikan muna hingga biarlah biarlah kau natal kumum nong ka khen bang ya natal sốt ka khen bang ya ờ fama in qatat al amalu illa li lisabiri bu xem tơ cơ nắn nhô hô mai so so ô mà lên căn ngàn cầm sờ mình nè in qatat qatat mai ờ. mà ờ. mà taat mà là phụ amal phụ maksud phụ goya con từ khen đó nè nhiều hôm nay mà tôm thì sẽ năng sẽ năng không khăn chừng hai gang chục thì hai gang hầu hai gang nó xem tôm tôm ra nó dập vừng hay là nó cái lại đây đây sao nó khăn chục thì đây đây sao sao là khăn chừng hai gang việt bữa chừng đây sao sao là chừng hai gang ulama bữa chừng đó bữa nay cái lại là astasilan nasaba au utrikal muna chừng mana là à. astas bo bị thêm nhà bị này này uh, bị này nè, là astas là astas hilan nasaba au atrukal muna utrika au ut nipi nini au utrika al muna bốc bị tới la bia bị này astashiran nasaba ini ini bốc fe motore thore ini mansubi an mutmarah wujuban ba'da au bimana ilah Nah, habang tak. Utrika ini fi'l mudhari mansub bi an mudmarah wujuban ba'da au bi mana ila. Nah. Hmm. Jeng lagi kau akan pun ngak bu nanak hinahwan ilaan begini nih ila boleh ila an utrika al-muna. Nih mana pinin au pinin ila amnya nih. Ya pinikan kan ini nah. Ajtah itu au anjaha. ini ya nah. Jeng au bimana illa hasa. Loh ya. ini, au bimana bimana mana illa. Au illa. إلا Ngã misa cần nhiều sự năng bằng à, Nah vô Là ot riban Là ot Là ot Là ot Riban Al-mujrima mujrima المجرم yatuba ờ. يتوب cái mà nên là là atribanan mujrima au yatuba là lại với câu câu chấp bắt chỉ to gan mujrim gan khut nên à ờ, lại với au nên au yatuba à đó là và mà ill illa này mana au pi lang atau pi mana ke illa illa an yatuba takdirnya lain bag illa an yatuba yatuba ini nih yang Arabnya lah yatuba ini fe'lun mutore mansub bi an mutmarah wujuban pak ta'au bi makna illa semahin mana? Semahin. ចឹងប៉ុះនេះតឡាងឡែកអាតោចឹងណាឡែកកោអាកាន់តងហើយកាងខូតហ្នឹងអាតោវិញតោផាត់ចឹងអូនណាចឹងនិយាយបែបហ្វាយតាទីនេះថាគឺអោយនេះចឹងកៅម៉ាណាយឡែកកៅច្បាស់ជាតងកាងមុជរិមកាងខូតហ្នឹងណាមកលេងកាន់យុតោផាត់ទេកពឹសតងណាអូខេមកទីនេះសាមែនខូតបបរ៉ៃអូខេចឹងអោយយ៉ាទូបាតោផាត់អោយយ៉ាទូបា makna lebih ini wa kaulih misal misal au bimana illa ya nih la astasilan nasaba au utrikal muna jangan misal semoga pakai semoga uh, au bimana ila nah nah ini misal au bimana illa wa kuntu idza Kona qanata qaumin kasartu qu'ubaha au mà nói tastaqima mananya lekau ni tai kau happy lekau kapok cha kona na ya ko cái ya ko romhon này ni romhon cha chan ni ta ta lo lu lu mình tlau kom sau kau na romhon na lempeng ke ha kau ni tan ta kau happy kapok lempeng je eh kasa to ko oba kapok angkang mong ye au tastaqima ataupun nyetepak thế ini nah buangkan ataupun au tastakima illa antas illa tastakima ini. Okey, ni pinin au tastakima ni. Qaubah ni main ka'bun ni. Ha ni namung rujuk nang kanah ni. Ka'bun ni im ta, im ta le je le. Ni im ta, ta lempeng ni nah. Ka ka ka ke ka joh. Ka satu qaubah ni. Ka joh ta ke ta le ta lempeng ini. Ini lep ta ni im ta le. Qaub ni cemok ka'bun nang mufrad mo ka bayin chừng câu câu bạch cha tôi mong câu chua chờ chờ cái chạm ta làm bèn đến au tastakima illa tastakima à tôi muốn à, mà liên can như tập này cả từ chùa nè cái khi nó cần về cái cái to tăng to từ công cái nó mà liên can công cái nó tập đấy chừng gần mới xem chừng mới tập đấy cái từ chùa từ từ ngạ ngạ kia nó nè cần về kia này á nó nè đến mới này à, mà nó câu mà sẽ năng tăng như là câu cả cái cả tao từ câu một câu mà lên à, cái là cả ngạn na hoa về phong nhu à tao mà lên căn phong nhu tao vật đấy hả mà, mà lên căn phong nhu tạ này chừng mới xem đấy cả từ ngạn này tính mới này chừng pin này ao pin này pin nào pin mà này illa như này ca sao tu của ô ba ha áo ai illa testaki mà chừng phải à, testaki mà này phải đơn một tờ đấy mansub bi an mutmarah wujuban pak au bi makna illa ta'au au bi makna illa coba ya, nah. ya oke ceng juga ceng ini misalnya mới juga au bi mana illa ini ni senang ceng ni la atribanna an mujrima au ya tuba ni misal au bi mana illa ini ini senang ceng jadi kira ajtah itu au anjaha ini senang ceng dari hafal siir nana. sih sam gặp gan chìm niên chìm niên lắm tới cái nó phải mọi giò tới sắp tới khán này là ngã còi ta cái mọi sĩ một giặt cột an ataupun hati ataupun sĩ nó ngã còi ta chừng ờ, ma tut mat an ba ta wujuban sitta tisa kai al jarrah ti tua lam al juhud ti klau hatta ti pa au pi mana ila au illa năm Má. Tình mờ, ok, tình mời Tình mời Ao bị mà nè, là Không ao cái ao Bị mà nè Là bây giờ tìm mời Tìm mời phá As-sababiyya à, Phá as-sababiyah di 6 di 6 oke okay. waw al-ma'iyah waw ma'iyah oke okay. wafa as-sababiyah wa waw al-ma'iyah masbuqatain masbuqatain binafyin mahdin au talabin bil fi'li maknanya fa sababiyah dan waw ma'iyah nan to talautinya dan nafi mah hmm. hasil kata akan sarah atau to talamunya nan talab bil fi'l nah jeng habang hasa hasa fa sababiyah hakik fa sababiyah ah ajtahidu ajtahidu ah ijtahid ah ijtahid ijtahid fatan fatan fatan jaha lale bener fa ittahid fatan jaha fa ni ye kong yêu fa sababiyah ni tay pa to lang boleh fa lang le ma ka chứ Jengkanikan fa hakik ya fa sababiyah ni. Ia fa sabi, sababiyah ni. Hat talau mengnyau nan sebab hadai mengnyau. Ni fa ni ni. Talau mengnyau nan sebab ngak berai kahau hadai mengnyau ni ni. Ya nah. Ya ya. Uh, ittihad ni khombat ni sebab ko ngak berai hukam. Ha. Ni cái bố bố hô hết hô hết này nè. À. À đây sao? ataupun kerana keyo lại lưng phải đi ngạc bị cầm nè vậy thì là lại không phải với hư và hư gì cái do là pháp không phải đi ngạc cái hư cầm nữa nè hư đang lại không phải với gì mà cả hư cầm chứ nè thập bằng ở việc cái gì là cái là không phải với hư và hư gì mà cả hư hư cầm ôi thập mà cả thập bằng ở từ tôi mà cả mà cả này tôi làm ati tôi ajab Quran cái lô nó pha sa này chứng pha sa hay là như này udahalah pengbai bahu zihid sebab hư pengbai ni je nak pergi ke hư kam nan bahu sebab nan ke thao pang được ấy giờ lại làm maka với thao pang pengbai bahu zihid maka hư kam chừng ổn chừng pha này yêu sebab bi hakik sebab bị ya ta lao bằng nhiêu nan thế lại ma qablaha ma qabla ma qabla pha, ma qabla pha, nè, tại đây như là sababun lima ba'daha. Oke. mak ma sababiyah ma qablal fa sababun lima ba'daha. Tanana. Bini fa sababiyah. Hmm. Jengwama iya bagaimana musahabah speaknya jeng tatangnya jeng fa sebabianan ma qablal fa sababun lima ba'daha. Jeng ya dan lob nah. Nan yêu ma fa sababiyah ni ya. Loh ke lah ke yêu fa sababiyah ni. Hong wa ma iya ni. Ya to talawang yo na nafyin mahdin. To talawang yo na nafi mahdin nafi khalis nafi qlah mang ya. Nafi ta to lega papang nafi ka kapang. an nafyu ni ta tua di sana yêu nafyun mahtin ni cái mana mahtin nafyun khalis dan ni na à, cái nafyun mahtin nafyun khalis di tua ni nafyun ghairu cái ghairu mahtin ni ghairu khalis ni ha, à, misal misal saja à, hakik ia nafjun mahtin misal nafjun mahtin ia nafi qah panggil oh dah juga ni ia ia nikah la la ya'ti dạ la ya'ti dạ zaitun nafi qah panggil ni zainai oh panggil qah ke ni nafi qah dia ke hasa ke dekat je kau la ya'ti zaidun illa ba'dal asr ừ. thì nó phi class vậy là o việc ấy ừ. này ní là phi class ní yêu nắp yêu mặt tình như này là phi class bao nhiêu gen mai ô tại vì ní là phi gai tại vì hụt ô ừ. ô ta hông ta gang gang su thì thì tậu sụp sụp lo hal yati zaitun cho nên la yati dạ zaitun illa ba'dal asr chừng nafi tapi huklaho hal yati dạ zaitun terjawab la la dạ yati zaitun illa ba'dal asr nafi tapi huklaho việc ấy từ nafi mang zuhud ya waktu asar ni ya nafi gọi là mahtin ờ, chừng thà bang na ni maksudnya fa sababiyah wa waw al ma'iyah masbuqatan bi nafyin mahtin. Ờ. Trường tháp ăn nafi mahtin gọi là mahtin nhé nè. jeng pini pinita jena nong nong ke nasarah ibarat bu fa nafi mahtin nih ah nafi klah sabibi nih fa sabi fa sababiyah ba ta ini ba ta nafiyin mahdin mahdin khalis nah, bu tiga ma ma tak tina, ma tak tina, ma tak tina fatuhat fatuhattisuna fatuhattisana này ma tạ ti na pha tu hắt ti sa na bo ma na phi ma tiền đấy nên nên ma ni yêu pha ni yêu pha sabi pi sa pa pi ya này là lại mà ca chứ ngón lên cài con con nương cờ phao pha cả thao lá bọt pha pha tao lại làm mà ca mà ma tina ta'tina fatuhaddisana bu fi'il mudhari' mansub đấy nên là gạ ờ được gạ ma tuhat ma ta'tina fatuhaddisana này fi'il mudhari' mansub này trường lang như lê bờ ạ sebab hư hôm mai ôn ấy chừng hư hôm dài phong cao chừng ôn à. như là thế cái ma ta'tina fatuhaddisana bu fa sa bi biya cái សັດផាប់ហឺហូម៉ៃអូនអើយជឹងហឺហុំយ៉ាងផងកៅហូអូនហ្នឹងទេគេតែបោះបោះគេបោះម៉ាណាហ្វីយ៉ាម៉ាទេគេបោះហ្វាសាបីវីយ៉ាគេហូតទេអែកឡាងឡែហឺហូម៉ៃអូយើមកហឺហូម៉ៃមកកៅអូយើមកកាហឺហុំយ៉ាងផងកៅនឹងពើជឹងពើថាបាំងចឹងណានេះយូហ្វាយ៉ាឡែកឲ្យរម៉ាស់ទិនអូថាឲ្យរម៉ាស់ទិនជាកាក់នេះនេះ gọi nó mà tên ngại như vậy ma gạ cho công nghiệp ma tạ tì na ma tạ tì na illa fatuhat tisu na ni sâu bên này ni cái do lệ na phi nên na phi gọi đồ ma tình tốt điệp bên này ni bên này cái ngõ này na phi mà tình mới ma tạ tì na fatuhat tisa na mà tình mới giờ ni tapi pini ma tạ tì na illa fatuhat tisu na យកគេជិងពីនេះមិនស៊ូបអពីនេះមិនស៊ូបគេយកពីនេះរៃទៅមកទៀតនេះនេះអ៊ីនឡាកានីបោះចលែមកយ៉ាទីជិងអជិងហ្វានយកគេហ្វាសាប់ពីយ៉ាអោយ៉ានេះហ្វានេះឡាននេះហ្វាអ៊ីស្តេណាហ្វីយ៉ាយ៉ានេះហើមហើមហើមម៉ៃផងកៅជិងអមកតាទីណាហើមម៉ៃផងកៅជិងអមកលែងកាន់អឺហើមម៉ៃយ៉ែផងកៅជិងហូឡាងសបាប់ពីនេះអូណាពីហ្វានេះទើសជិងហ្វាសាប់ពីយ៉ាសាប់ពីយ៉ានេះហ្វានេះ chừng pha istenafia vậy chừng bao nhiêu phần em một tờ rẻ thế nhưng mà một phụ ừ. nè nế khăn khan lên khăn khan vì đi na phi mắc tính nế đi gọi đồ mắc tính hay vì lẽ ella tâm ơi từng gọi chúng là na phi à, nan yêu na phi gọi đồ mắc tính nên bây giờ năng tăng nhiều mắc tính hay vì lẽ ho ella tâm ơi ho istisna ada istisna tâm ơi yêu na phi mắc tính hay vì nó ho ada istisna tâm ơi ella cái đấy và akhawatuha hay vì này tâm ơi mai chúng là chừng pha này chừng chừng tự pha sababiyah hay à rồi chung là nó yêu từ chừng Nam Phi nó gọi đồ mà tình nhỉ tình nhỉ à, từ khan cái này vào mà y á bạn ta nafyin mahdin misal cho con đi mà ta tina wa tuhat tuhattisuna tuhattisana và vâng, tuhattisana chứ bo vào đi vào mà ai giang đấy lang lên spi tuh nào nafi nafi maktin à và vâng, tuhattisana à thế nhé đó Piniyah kung manalay fa sababiyah wawaw an ma'iyah masbu koten pinafyin mahtin to talaw mong nyo nun Okey. Ah ờ, ni lại pak ta senang bok eh. Fa sabibiyah pak ta nafyin mahtin. Ni. Lama à vào ma'iyah pak ta nafyin mahtin. Ni có một số lại masbuko tên to talau bro telak hatai bok. Senang pang dia dak men eh. Ni senang pang dia. Dan ya. Okey. Tí xa nè. Fa sabibiyah vào ma'iyah pak ta nafyin mahtin. Cho nên là tí xa nè rồi tan đi tiếp tan đi này fa sababiyah wa waw al ma'iyah masbuqatain bi nafyin mahdin salahnya nah tội vệ thì thua này au talabin bil fi'li ataupun vào hang à, fa sababiyah hang vào ma'iyah nan nyato hatai meng talab à, hasil gati akan syarah mana talab nyato hatai meng talab bil fi'l talab đo ngạ talab bil fi'l đo về ngạ thằng đang đo về ngạ đấy bắt đai ngạ đậu phải ngại cái nè hạ phải ngạ chui đậu phải ngạ chui cái nè để nah hasil gak akan syarah bi talab nih ya jeng pini dekan menyala fa sababiyah ba'da nafyin mahtin bahaya wa ma'iyah ba'da nafyin mahtin bahaya tumni tiba nih wa fa as-sababiyah wa waw al-ma'iyah masbuqatain bi nafyin mahtin bahaya wa dituani au talabin bil fa'li au talabin bil fa'li hmm توا فا سببية فا السببية واو المعية فا سببية بعد طالب بالفعل واو معية بعد talabin bil fa'li dan na jeng di sa te ploh ye ya ni fa sababiyah ba ta nafyin mahdin ploh ye ya. wa ma iyah ba ta nafyin mahdin ploh ye ya. wet di doa ni fa sababiyah ba ta talab bil fa'l wa al ma iyah ta talabin bil fa'l pin ini wet di doa kan akan main ini Nah, jika bangga kisim di tua ni nyu itmat an hatai menyu wujub nam. Di sa la hakai al jarrah di tua lam al juhud di klau hatta di pa au bimana ila au bimana illa di mơ fa sababiyah ba'da nafyin mahtin wa ma'iyah ba'da nafyin mahtin. Chừng fa sababiyah thì lục nó nè, lục trang gì gặp phao ở sân nhập đi here. Thank you. à, đi ra chị đi ra à. chúng pha pha cái này thì tố mình tìm pha này thì tố ờ, tìm mờ tìm mờ pha السببية وقت nafiyan mahtin lah banyaklah việc xếp gương cho nào vào al maiyya ba'da ờ, nafiyan mahtin lo ya ni vậy thì sao pha sababiyah vào mà đi lo ya to là thì to ni pha هاكي السببية فأكينا فاكتا طالب بالفعل pronoun واو المعية بعد طالب بالفعل هاكي منا طلب hakimana talab na talab Habisnya pan itlaq dengan talap talab bil fi'l pedal lemel tepan tepan ha lega be be senang pang lemnan hau, lemtap hasil hau mur you know be ni la be mur nega ni kang kang kang lep nega abang kang kang tiga ya nah, yang tiga fa timbal fa sababiyah uh, ah, ba'da okay, ba'da talab bil karena Faham? Waw Al-Ma'iyah Ba'da Talab bil do nga talap bil fi'il pernah talap ni minta tua ni Ya talap minta pan maksud talap ni fat talab samaniyah fal murad sama talab ya, lihat ni senapan fal murad bit talap samaniyah depan hamur oke okay, di sana mur mur wat'au vanha vanha wasal wa'rid lihaddihimu wasal wa mur wat'au vanha wasal وعرض لحطهم هنا تمنى تمنى وارجو وارجو كذاك النفي قد كامل نفي قد كامل كامل Mur Wat tua, Pa, Nam, Tamanna, Chu, Chu, ណាជាងមករត់ញ៉ាំតប៉ាន់ជាយ៉ាមូរសាសិកាទេសរវត្តអូតัวវិនហាក្លៅវសាលប៉ាវ៉ាអារិតមើលិហបទីហឹមណាំតាម៉ាន់ណាជូវរជូតប៉ាន់ kaza kan nafju qad kamula nafi kang terbaik kan ini fasa babiyah pak tanaf yin mahtin pini tu pini nafyu ni kaza kan nafyu kot kamula maknanya nafi mahtin ba'da fa sababiyah fa sababi fa sababiyah ba'da nafyin mahtin ma sababiyah ma okay, vào ma'iyah ba'da nafyin mahtin plohian ni ni kan ni dipakai plohian fa sababiyah ba'da nafyin mahtin hồng vào ma'iyah ba'da nafyin mahtin dipakai di tuan ni talab ni fa sababiyah ba'da talab vào ma'iyah pada talab chừng hai cái maksud talabnya minta pan talabnya pedal tisa mur okay mur nan al amr fi'l amr đai rồi nè à đai rồi nó ưu tư ho ittahij ittahij fatan ni fatan jaha jika tuang kap mengenau vào pronau fa tan jaha lega ni senang ia mana tan jaha ni ni vào không pha này này chị thấy khăn bìa này này vào fa, pha và pha sẽ bởi bìa vào mà ý này istahed fatan jaha istahed vatan jaha ปีนี้นี่แต่ละตลับนี่คือนี่มันได้เลยนี่ให้ตลับดอกดอกไปกันงะตลับบอกเหรดอกไปงะนี่ปีนี้กันนี่มามูดอ่าฮะซาเราเห็นในมูดนี่มูดปีนี้นี่เฟลอามอร์อิสตาเฮตฟาตันจะหาคำพายไว้เฮ้สกับสปับคฮอคำพายนี่ยังงะไปคฮอกรรมนั่นแต่ละแต่ละฟากันนี่นั้นฟาสเปปิยะนี่มากับละฮะซาบบนลิมาบะตาฮะแต่เนี่ยนะปีนมานาสำคัญเราปีนี้นี่ ជាងបោះណាខំបែបហើយសម្រាប់ខំបែបនេះយើអ្នកបែបគឺកម្មហ្នឹងហ្នឹងហ្វាសបបៀបោះតឡាប់នេះបោះជាវត្តតឡាប់នេះហេតុតែតឡាប់នេះហេតុតែតឡាប់នេះនេះ fail គេនេះអ៊ីតហេតនេះ fail អាមរនេះជាង fail នេះតោះតែ fail អាមរតឡាប់នេះតែនេះជាងវ៉ាមអ៊ីយ៉ាវមិសាហាសាមិនអ៊ីតហេតវ៉ាតាន់ចាហាខំបែបហើយ sebab lah ពួកឆ្នៅហ្នឹងញាតោស្ពីងពីខំប្រាច់នេះវ៉ាមកអីយ៉ាងណាឡើងតាមជាងអូនណាខំប្រាច់បែហឺតាមហឺខំជាងអូនណាទៅណាទៅណាវ៉ាមកអីយ៉ាងពីនេះខំប្រាច់បែហឺស្បាប់ឡាអាពួកពួកពួកខំប្រាច់នេះតោស្ពីងឆ្នៅនេះអូខេ dia lebih agak agak jumlah ismiyah an najah ma an istihad oh tahu juga jumlah ismiyah an najah ma an ittihad ya ke ha sira no inna ma al usri yusra coba ya nana datang bit bit bit tang seneng ini jadi jumlah im ya jadi seneng nia kong jumlah fa dia jadi ittihad ittihad wa watan jaha watan jaha thế nên là không phải về hơi bập lại phụ phụ sinh ra nhiều tội spin phụ ittihad này này bị ពួកអ៊ីទីហាតនេះតបពីពួកឆ្នៃថាបងមិនថាលិនដខានមិនហាមិនគេឡៅអេរ៉ុបតែនេះថាបងផាសពពីយ៉ាងvào mà là ai thế pha vào mà ý hết nè hồ <laughs> la hồ la lại tàn cái ô nè hồ la lại tàn hiểu bố gần lại ăn Quran và Ramadan gặp tầm giờ này mà tao lại làm đây tìm về Al Quran và Ramadan Ok, cái cái lại Mana plan Ramadan speak Quran ya. Nah, no, ngak ngak ibadat kan dia pakai Quran loh ini. Oke, lek Quran dan Ramadan no nah. Nah, bok prai lek maha terang tuh yang ini Quran dan Ramadan no nah. An Quran maha Ramadan. Dan ya. Ah, ini nih. Ah. Ah. Ah, mana plan Ramadan speak pakai Quran ya. Jeng betalap ni sama nih ya. Mong ثمانية ya, Oke, to asyik gak biya, biya cepat pang nih ya, sana pang jengit jeng pin ini fal murad nih sama ni ya bisa mur mur maksudnya fa'il amar ijtahid fa'il amar ini fatan jaha watan jaha fa sababiyah waw ma'iyah titua wada'u thì tua ôm cái này thì bạn lòng ship con này hai à, trang ship cái thì cần tập nó dễ giặt vợ tháp băng này tháp băng ai này, thì tua một vắt ẩu hai à, cái mà nào vắt ẩu nè tua vắt ẩu nữa ta à, ai giặt ẩu vắt ẩu phải làm hết vắt ẩu tua tua tua lại bơ Allahumma Allahumma Allahumma arhamna Allahumma arhamna wa fa yau phi ro giao phi ro lana hmm, fa sababiyah và ma'iyah ini berdoa ke Allahumma arhamna wa Allah និតណាំផងកៅហើយសម្រាប់ធ្វើនិតណាំនឹងយើហើមអះពលប្រៃផងកៅស្ទើរណាណាហ៎ណានហ្វាសបប៊ីយ៉ាមើលហើយអល់ឡោះអះអំពលហើយបើហើយអល់ឡោះនិតណាំផងកៅហើយស្បាប់ហឹងពួកហឺនិតណាំនឹងយើហើមអះអំពលប្រៃកៅអល់ឡោះណាំទៅអល់ឡោះអះអំពលប្រៃទៅយាយណាំហេតែមែនហេយាយលេបាម៉ាអ៊ីយ៉ា và hơi Allah à hàm bồn về phong cao hai vậy sập bập lại phụ nấp nắm đây thọ speaking phụ à hàm bồn này giờ giờ lại gạ chúng lại ismiyah ar-rahmah ma al-maghfirah nữa <laughs> thế này à chừng tụ à chừng bó giờ nâng nâng chừng ó là tàn chừng ó biết lo vật ầu lo hiền tiếng lao văn hà ăn này văn hà nắc hạ này bên này này văn hà này khả khả sao là cái la taksal la taksal la taksal và pha tar suba này pha sababiyah vào mà iyah như này từ nên như cái là chui hư bảo la sập pháp hư bảo la nên dơ ngạc về cái hư lệ năng bột pha sababiyah đấy vậy là vào mà iyah chui hư bảo la là sebab lah bu sepalah nan ya tok kamu boleh na ya kau boleh nih nah jemaahnya nah jeng nih nih bofe motore nih nih wah nih mansub nih di klau sal hak di pa sal lagi istifhamnya nang sal al istifham hmm. al istifham misalnya uh, hal tazuruna هل تزورون و فا نكرمك نكرمك ni fa sababiyah wa ma'iyah Tiếng ni istifhamiyah ya nih Oke okay. Hema zirah pongkau omen fasa pipillas de lang pa hal tazuruna fanukrimaka fasa pipillas hema jira phong cao men sebab hema jira phong cao na ye phong cao pamole hanan ma jira pamole bo chứ to mereka le ro dang pamole te bo chứ thêm nghe à tuôn bo chứ to đo to nan ya le vào mà iya hema jira phong cao omen sebab le pu jira nan to spieng pu pamole na ye nah motor ya nih, nuk nuk lima kan jeng salah ya sal di nih tilma wa'rif wa'rif tilma ni wa'rif al artu al artu al artu hakik mana al artu mana jola talabun birifkin talabon birifkin nana iure iya mana ar al ar kena eh? ya pakai ala ala ala tazuruna fa, fa nukrimaka Gitu. Al-ardu ni talab birifkin. Đau. Tapi đau hơn cái hơn hơn slow slow đó là mình là mùi. Như lại lang lại. Hơn mai gì ra phong cao mai. Ok. Nàng dẫn yên đi. lang lại. Hơn mai gì ra phong cao mai. Sebab ra phong cao ni phong cao bảo pamuli hư. Fa sababiyah. À. Như lại vào ala tazuruna fanukrimaka ah, wa nukrimaka hamazirah fongkama sebab la buke kejo la bu zirah nan tok sepi ang bu mudi ne ya jeng ala ni ne ya ala al artu talab birifken ne tên na à talab do tapi do hung hung slow slow tên na ah. bo Allah la ke mm, ala tuhibbuna ai yaghfirallahu lakum ini Allah lagi ini ala ala tuhibbuna tuhibbuna ay yaw ay yaghfirallahu lakum ni ala oni lang slow slow hực phong hực khen omen Allah ampon phải phong ơi đó. đi ta làm phải lang lại slow slow đo cái đo slow slow janena bo Abu Bakar le Abu Bakar le wallahi inni la uhibbu ayyaghfirallahu li đo tôi biết đo không slow slow đo không xít xít nữa nè chừng thì mơ xa tôi lao bạ mơ thì nắm hát, hát thì hình thì nắm hatim at-tah ya, ya. at di ya bangga baik at at di ini talat bihassin bihassin bihassin Hakiki talab bihasin ini talab bikuah. đầu gây tôi bị đột đau nhẹ khăng khăng ừ. thế nên nè à, ta lập cái cú à à, đau khăng khăng cái khang thì ngạm đi xa này ai halla halla halla tajtahidu taj tajtahidu hal tajtahidu taj tajtahidu wow fa tan jaha tan jaha trên cái này vào pha này sababiyah pha sababiyah và ma'iyah pha sababiyah và ma'iyah Đây này. Chuyên đi này. Họ ta lắp thì cu à mọi người. Ô ta lên so gan cả cần hòn thì nước xe cả cù ở tập bằng cái này. Hơi bom không phải đó. Sắp bom không phải. À. Phụ cầm bom phải không mọi người. Như lệ nè. Tiếng đo đo đo không phải thì phải đo ông thăng. Lúc kia tụt bom không phải không. Mọi người. Hà sa cái gì là tiếng cái chạy pin cái halal ta zuruna cái này. Hepom ma zira phong cao ô, con sập hôm nay, ấy je pur kong sebab hema aja ka pamuli he jing ona. Oke, talap bitah tit ne. Do tapi do hong ke hong khang khang. Oke, ha sa mình mũi, hôm mui gì zira phong cao mai, ok, oke. Ha hôm le. gì zira phong cao ô. Oi ka pam pamuli phong hơi ok, jing. này cái đây, deh. Hepom không phải ô. Pha tan jaha. Cái là sập không sebab kham bai cái ngap ke kham nan. Đâu, tapi đâu hai sen cua, đâu cua, thế này nè. halla hmm. meslu Allah meslu cincin Allah menyapinin Allah tuhibbun ayyafirallahu lakum hmm. uh, wa'rid lihabdihim tamanna nih ditung tinam tak dicuh tamanna tamanna temannya uh, eh, misalnya oke okay, uh, laitali ha laital laitali laitali malan atau oh, juga laitali malan laita laitali malan wow fa ata atasaddaqa bihi a ata saddaqa bihi ni và pha mà y á à, pha pha sa bi vào mà y á chứ này một tâm anh na đấy ta sót ta này ta sót ta co này mình sụp này ta sót ta này ôi tụi mẹ lại ôi ra lại cao hụt gặp ai vậy កណៈសតកោមិនណាបោះបបោះឡាយអូយកោត្រាប៉ាងកោសភពកោត្រាប៉ាងនេះកណៈសតកោជឹងមិនណាយេលេវ៉ាម៉ៃយេលេពួកកណៈសតកោនេះតពីហងហូត្រាប៉ាវាហូត្រាប៉ាងកណៈសតកោពុជឹងនៅយីតាម៉ានីហ្នឹងណាទីប៉ាន់តើបងទីប៉ាន់វត្តជូគេវត្តជូហ្នឹងអឺអរអតរជី taraji Misal lagi la'allallah La'allallah Yar Hamuna Wa Fa Yau Firulana Yau Firulana Wa Fa Yau yaghfira lana chừng là Allah tarajjiyo nè ờ. chừng pha này pha sao sababiyya vào vào ma'iyya mana ialah Allah mudah-mudahan uh, à, Allah net genam terai sebab le Allah net genam terai nên Allah ah pai ke terai mana pu net không nan tak sepi hang pu ah ampun ialah wa ma'iyah yang tapang ya nah nia al murad bit talab sama nia thì sa talap ngã bỏ bỏ talap cái, thôi thì lại talab bil e tháp thapang ở đây talap ngã mur talap cái đó to à à amar không tu à nhau cậu nhá tapi amar thì gang ngộ đầm gang phí atau gang pong gang sip tu à đấy gang sip nằm gọ do cái này là cao tụ à thế à. là nó đau đầu tụ à đây là cao tụ à lo thế nó đau lo thì là cao là quyền ahampon với thế hokin tệp đây đó nè chừng al amar ni ta lập đó tu a ní, đỏ gầy anh này đỏ gầy tôi biết đỏ phải từ ta lập cái nè, bao cái thằng bằng ta lập nhé ta lập đây ngá ta lập về từ ngá ní ta lập cái ta lập khen thao nó ta lập cái tôi biết ta lập khen thao về cái al ar ta lập cái ta lập hàng mình mùi ta ta takhti talap gai talap hang khang tana na taman ni ni talap gai khen ta bị khen hang pu le chừng nyan na hầu, chừng ta hau jing atarat ji ni talap gai ni la Allah ui bo gai dau pa gai tapi dau hang tarat ji dong sang khom dong harap mà na jing tong này ni mana tarap ni fal murad bit talab samaniyah fal bait ina mut wat owan ha mà salwa rit li habbihi mautamanna wat tu kaza kan nafyu qad kamula pinini plohit pani plohna cha kot kama kaza an nafyu kot kama lani ini jepai plohit ni akik nan fa sababiyah ba tanafyin mahdin ni nafi ni ba vào mà iya ba tanafyin mahdin chừng về phát hạt bén ni cần nắp tông pin ni bằng yên ni hội hai screen touch screen ông có mơ mơ a so so lắm gạ vào trang kép cầm ngọn tạ này vợ ở ờ, thì gạ ngọn a à, so lắm hộp tạ hộp bị tạ ly có thì gạ a à, so rồi thì mà kép làm tạ mới phải nhớ hiệu mạng luôn mạng chủ hơi gặp a gầy lắm rồi hiệu nhưng ok thì nam mong ibarat tạ bớt rồi hả pha sababiyah mà wa ma'iyah masbuqatan bi nafyin mahdin dibaca yana au talab bil fi'l ala à, dai ngạ talab nan tập pan de ba roh ye mur wat awan ha wa sal wa arid bi hattihi mu tamanna à, wajju kaza kan nafsu qad kamula nahwu ni ya này, la yuqda alaihim fayamutu uh, ờ, misal fa sababiyah masbuqah bi ke ni bila binafyin mahdin ini misalnya nah jelek misal fa sababiyah uh, ba'da nafyin mahdin cek cek misalnya nah lelap nih Chúng chạy cái misal fa ba'da nafyin mahtin ni misal fa ba'da nafyin mahdin okay fa la yuqda alaihim fayamutuni la yuqda alaihim fayamutu này fayamutu này nè ờ, pha à, yamutu ni fi'il mudhari' nih. mutu ni fi'il mudhari' ya mansub bi an mutmarah wujuban. Ah, fi'il mudhari' mansub bi ke Hakikat kan nih. Fi'il mudhari' mansub bi an mutmarah. Hmm, fi'il mudhari' mansub bi an mutmarah wujuban ba'da fa sababiyah. Mana habang ka fayamutu ni yamutu ừ. ni fi'lun mudhari' mansub bi an mutmarah wujuban ba'da fa as-sababiyah. Hmm. Bini misal fa ba'da nafyin mahdin ni la yuk yuqda alaihi min nafyin mahdin ni fa sababiyah ni. Chừng lang la gang thì hu có tôi có hô công về cái phong nhu phong on làm về chết đi tơ về cái alina ca nó gang thì hu có tôi có hô công về cái phong nhu giờ sắp mình ăn phong nhu hôm tai ở nên la ya motu phi hà và la ya ya à lên ca này lấy hôm hôm hôm tai hồi kì tiêu là hôn nha cần được cái quá hơi sau đó sập bị hình la ya motu phi hà và la ya ya ấy à, này bao cái sebab cái à này sebab cái không có không về phong nhô ya phong nhô sebab phong nhô hôm tai ở nó sebab cái sebab cái không có không về phong nhô này vậy à, có sebab gì vậy ở nên à nên tôi tiêu là hôn nên hôm tai không có cái la dục tọ alaihim fayamutu nhune asal à an nó ni tapi ya hazaf ni hazaf nun bây nhu fe afan khamsa đến na, này maksud cái này này mà nó như nafjin mah tên như này